thì có thể sử dụng cái bộ này rất là hợp lý cái bộ này thì à, có phanh dầu càng chữ A giảm sóc đồng bộ và ừ, trụ lái ghi đông có hết các bạn nhé à, bánh xe ở đây thì mình có đưa ra hai cái phương án một là phương án à, bánh hẹp mỏng hai là phương án bánh béo dày đây là cái bản bánh béo này đường kính 40 và bản rộng là 16 tiếp theo là đến cái loại bánh này có đường kính là 46 và bản à, rộng là khoảng 9 cm Đấy, dây dầu và tay thắng thì đều có đầy đủ các bạn nhé đây là cái phần à, khung này cái khung này các bạn có thể mua hoặc là các bạn về nhà gắn thẳng vào cái à, à, xe máy của mình được đấy thì à, tùy phần ghi đông và cái à, bộ này thì mình sẽ để ở phần cuối một cái video hoàn chỉnh cho các bạn xem còn đây là video về phụ tùng các, các bạn xem ở cái phần cuối video mình sẽ lắp sẵn cho các bạn rồi đấy là có hết ghi đông tay lái rất là đầy đủ à, mọi à, thắc mắc về giá cả sản phẩm thì à, vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955 đây có hai mẫu bánh này các bạn có thể à, lựa chọn được đấy bánh bản mỏng hẹp và bánh bản béo dày giá cả thì nó sẽ phù hợp theo từng loại bánh khác nhau và đây à, các bạn à, có thể quan sát à, chi tiết từng món một Đấy, giảm sóc thì có chiều dài là 25 đến 26 cm cái đây là phần kẹp ghi đông này Đấy. càng chữ A thì rộng khoảng 22 20 cm củ lái và đĩa phanh đây chữ A trên này dây dầu 1 mét này bánh này là bánh à, loại đường kính 40 loại bánh tốt các bạn nhé nó còn có loại bánh rẻ hơn thì nó rẻ hơn 200 so với cái mẫu bánh này đấy đây là củ thắng này dây dầu loại ngắn này đây là cái mẫu bánh này bánh này cũng rất là đẹp các bạn bánh này nó tương đương với lại những cái dòng xe ga như xe Vision các thứ đấy nó có cả những cái mẫu bé hơn nữa đấy là vì à, các bạn à, xem phần nắp hoàn chỉnh ở cái đoạn à, video sau cùng nhé cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn xem video thì nhớ đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi à, mình đăng những cái video mới lên cảm ơn các bạn đã à, ủng hộ cho kênh của mình